Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thành Phát của mình ngày hôm nay Hôm nay Toàn Thành Phát sẽ giới thiệu với cả nhà một lô đất có diện tích khoảng 1 hecta Và lô đất này cực kỳ đắc địa nha cả nhà, nằm ở vị trí vô cùng đắc địa Lô đất này thì à, có hai mặt tiền và tổng diện tích hai mặt tiền này tức là bờ mạch của hai mặt tiền này á, là 180m và lô này cách tuyến số 4 tầm khoảng 900m và nằm trên đường quy hoạch là 28m của khu công nghiệp Bicamac Đồng Phú nha cả nhà. Đây là một trong những cái con đường mà được tính Bình Phước quy hoạch. Và như cả nhà thấy ở trên màn hình đây của chúng ta là hình ảnh của lô đất ạ. À. Lô đất này là một trong những vị trí mà chúng ta có thể đầu tư vừa lâu dài được nha cả nhà. Và chúng ta mua, chúng ta có thể đỡ đỡ lâu dài đến khi mà con đường 28m này tính sẽ rót vốn và bắt đầu triển khai thì chúng ta có thể ờ, bắt đầu chốt lời là được là được nếu đầu tư lướt sóng thì cả nhà có thể là mua đi và bán lại là vẫn được nhưng mà theo mình nghĩ thì đối với lô đất này thì chúng ta nên mua và chúng ta đợi tầm khoảng là năm sau hoặc là năm 2023 khi mà tuyến đường 28m này được uh, tỉnh Bình Phước uh, rót vốn và tiến hành giải phóng mặt bằng cũng như là thi công thì chúng ta có thể chốt lời vào thời điểm này còn những khách hàng nào mà muốn mua đầu tư lâu dài đỡ khi mà Bitcoin Park hình thành cũng như là hệ thống giao thông của tỉnh Bình Phước hoàn thiện thì lúc này giá trị nó sẽ tăng lên gấp 5 gấp 6 lần là cái việc đương nhiên nha cả nhà tại vì cái vị trí đất này vô cùng đất địa có hai mặt tiền và tổng mặt tiền của hai mặt tiền này là 180m cho nên ờ, khá là khá là uh, địa cũng như là khá là đẹp nói về Bigamax đồng phố thì ờ, chắc rất là nhiều ờ, khách hàng cũng là rất nhiều người biết thì Bigamax đồng phố là trong những khu công nghiệp lớn nhất tại phía Nam của Việt Nam có tổng diện tích là 6.300 hecta và hiện tại thì đang được tiến hành làm những tuyến đường tạo lực đó là tuyến đường số 4 tuyến đường số 3 tuyến đường số 2 và tuyến đường số 1. Kết nối từ đường DT741 đi vào bên trong khu công nghiệp. Ngoài ra thì à, còn có những tuyến đường vành đai cũng như là những tuyến đường mà nhỏ hơn giúp cho khu công nghiệp Vigomax cũng như là giúp cho khu vực Đồng Phú phát triển về hạ tầng giao thông phát triển về hạ tầng cây xanh cũng như là tất cả mọi mặt và hệ sinh thái và đặc biệt là phát triển vào khu công nghiệp và sau này sẽ là khu dân cư cũng như là khu tái định cư của khu công nghiệp Pigamex nói riêng và của huyện Đồng Phú nói chung lô đất này thì chắc chắn là cả nhà mua thì đảm bảo có lời lời chắc nha cả nhà Tân Thành Phát là đảm bảo là khi mà con đường này được ờ, khởi công thì cả nhà có thể chốt lời ngay liền được ạ và vấn đề là cũng được, của chúng ta đang quan tâm là khi nào con đường này khởi công. Thì theo từ toàn thành phố được biết thì vào khoảng ờ, năm 2022 hoặc là cuối năm 2022 thì những tuyến đường mà vành đai thì được ờ, nhà nước của huyện Đồng Phú được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước sẽ rót vốn và sẽ tiến hành khởi công. Và hiện tại trên uh, huyện Đồng Phú thì cũng có một số tuyến đường vành đai cũng đã được rót vốn và được đã được thi công rồi nha cả nhà khá là nhiều tuyến đường 28m 32m hoặc là 19m 26m đều đã được làm hết rồi ạ khá là nhiều nha cho nên ừ, hiện tại mà khách hàng nào cũng như là nhà đầu tư nào muốn đầu tư tại Bình Phước á, thì có thể liên hệ với Toàn Thịnh Phát theo số điện thoại là 0972 332 894 để mà Toàn Thịnh Phát có thể cung cấp những sản phẩm cũng như là những ờ, quy hoạch cũng như là những chiến lược đó chúng ta đầu tư vừa lâu vừa dài như thế nào đối với uh, những bất động sản đi theo dạng vào khu công nghiệp như thế này bán theo công nghiệp á thì chúng ta nên đầu tư vừa lâu vừa dài chúng ta đầu tư lâu dài thì chúng ta mới uh, chưa thắng gọi là thắng lớn nha còn nếu đầu tư mình lúc sáng thì vẫn thắng nhưng mà chúng ta sẽ thu lại lợi nhuận ít hơn cho nên đó không làm mất thời gian của nhà đầu tư thì chúng ta nên chọn những sản phẩm tốt nhất và chúng ta đầu tư một lần sau đó chúng ta chờ thời gian còn lại thì chúng ta có thể là tìm những sản phẩm nhỏ hơn thì để chúng ta đầu tư vào nước sống ạ à. cho nên hiện tại thì à, có rất là nhiều nhà đầu tư có liên hệ với toàn thịnh phát và cũng muốn tìm hiểu những sản phẩm của bên toàn thịnh phát nhưng mà đang là mùa dịch cho nên là có khá là nhiều khách hàng chỉ là đặt lịch thôi cho nên là chưa có chưa có đi à, xem đất được thì hứa hẹn thì à, sẽ giao dịch là một trong những cái khoảng thời gian mà bất động sản có thể là đột phá và tất cả những sản phẩm tại đồng phố chắc chắn là sẽ có một cái giá tốt hơn so với hiện tại ạ à. và cái à, lô đất này của mình mình thông tin lại là hiện tại tổng lô đất này thì có khoảng một hecta và có hai mặt tiền tổng mặt tiền ở à, của hai mặt tiền này thì là 180 mét và với cái diện tích này thì à, khá là đẹp để chúng ta có thể là mua đầu tư hoặc là chúng ta mua phân lô chúng ta mua phân ra từng lô nhỏ và chúng ta bán có lời cho cả nhà ở đây chúng ta phân lô ra nhỏ là bán có lời chắc chắn luôn tại vì mình nó nằm rất là gần với tuyến số 4 cách tuyến số 4 tầm khoảng 900m thôi và à, cả nhà được biết thì tuyến số 4 cũng đã được làm rồi và cái đoạn mà cái đoạn của lô đất này mà tuyến số 4 đi qua á, thì đã được làm rồi cả nhà đã được làm rồi cả nhà thấy lô đất đẹp đúng không ạ và xung quanh sau ờ, sau này thì Bgm Bắc sẽ làm những cái ờ, dịch vụ cũng như là khu tái định cư ở xung quanh tuyến số 4 thì điều đó chứng tỏ là cái lô đất này của chúng ta sẽ được thừa hưởng những cái ờ, dịch vụ cũng như là những cái vùng dân cư khu tái định cư mà tỉnh Bình Phước đã quy hoạch cũng như là, là tiến hành làm à, sau này và hiện tại thì à, toàn thành phát cũng đang có rất là nhiều vườn à, tại Bình Phước nha những nguồn trên tuyến đường số 4 nguồn tuyến đường số 3 và một số đường vành đai thì cả nhà cứ liên hệ cho toàn thành phát theo số điện thoại là 0972 332 894 ạ à. cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like đăng ký kênh chia sẻ và cho tờ, và gọi cho toàn theo số điện thoại là 0972 332 894 tổ toàn thực phát cung cấp thêm nhiều sản phẩm cũng như là nhiều thông tin về lô đất nha cả nhà